tác giả đã chọn cách miêu tả như thế nào. Chúng mình cùng theo dõi nhé. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu đoạn thứ nhất. Ở đoạn này, tác giả miêu tả mái tóc của bà. Và để miêu tả mái tóc của bà, tác giả đã lựa chọn các từ để làm rõ hơn cho mái tóc. Tác giả miêu tả mái tóc đen, dày kỳ lạ. Và nó dày đến mức phủ kín cả hai vai, xõa xuống ngực, xuống đầu gối. Đây đã là một chi tiết thực sự rất thú vị. Với đối tượng miêu tả mà chúng ta lựa chọn hoàn toàn phụ thuộc vào tuổi tác. Vậy với bà, tuổi đã cao mà có được mái tóc như vậy quả thật rất đặc biệt. Rất đáng để tác giả tự hào và tái hiện đầu tiên trong phần miêu tả của mình.